Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm Đó chính là cái đầu lắp ngoài hai bên của xe Hyundai Gate 1.1 2009 à, Đây chính là cái sản phẩm của công ty à, TOK TOK là một à, trong những cái thương hiệu lớn về à, láp cho đến thời điểm hiện tại à, Đây là một trong những à, tập đoàn lớn tại Nhật Bản đấy à, trong cái à, combo bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một đầu lắp này một cao su trục bụi này phanh cài này đai thít và mỡ để à, khi chúng ta cho vào à, sau khi lắp đầu lắp thì chúng ta bôi để cho cái à, độ bền của sản phẩm à, nó sẽ cao đó đây chính là đầu lắp của nó này đây em nhìn nha rất là bé bé nhỏ nhỏ thôi bởi vì xe ghét mà thực ra xe ghế thì nó cũng không không không quá là to đó mười hai năm mười chín năm hai đây là thông số kỹ thuật của nó đó vừa rồi thì à, em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái à, combo bộ sản phẩm đó chính là cái đầu lắp ngoài của Hyundai Gate cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian xem video của em anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số à, 0856727222 Cảm ơn mọi người